Hello mọi người, quay trở lại với mọi người đây Chào mừng mọi người trở lại kênh KD Cuộc sống Mỹ KD Cuộc sống Mỹ <laughs> à, đây. Nay mình lại đi qua mạc Đó, đi qua mạc u cái này là ghế Ghế, bàn ghế 43 đồng 94 44 đồng chẳng 44 đồng ok ok ở khu này là vải may mặc vải quá chị vải đó, may mặc theo thủ này nọ khu này là nước ngọt bánh trái chip snack Sonic Sonic snack, Sonic đọc tiếng Mỹ là snack, Sonic Sonic mà đọc tiếng Việt dễ cho dễ <laughs> đó sữa đồ đông lạnh đó sữa có chai sữa đông, không nguyên hàng sữa sữa eo mình trà sữa hạt dẻ giờ nó làm giờ nó làm sữa hạt dẻ nhiều nó giờ gật quá trừng luôn nha quá trời luôn đủ loại thơm dâu rồi chuối vì dâu vừa chuối nè đây cái này vừa dâu vừa chuối nè vừa. thứ ừ. wow, 95% đó, ờ, ở đây là bánh bánh, bánh quy đó, ờ, bánh đậu phộng đây bánh đít ừ. đây là bánh ờ, nước cam nước chanh đó nước chanh còn cái kia nước ép cái này là xúc xích hoặc dog xúc xích quá trần đã đã đã luôn <coughs> bơ Ui, quá trời bơ này bơ này hợp bự luôn nó hợp bự ăn mệt nghỉ đó hợp bơ bự nè ăn mệt nghỉ luôn đó cái bánh mì bây giờ ngứa ngứa, mắt có mình gãi không được cầm hai ba tay không gãi được <laughs> à, thả cái này xuống nè dạ nó ngứa ây da ây da nó ngứa nó ngứa nó ngứa đó cái lỗ mắt như sao <laughs> cheese cheese còn mấy phần trăm chín 91 đó cheese cái này chi sữa đó cái này chi sữa chi ờ, cắt nhuyễn làm gì, xay nhuyễn cắt nhuyễn để ăn với để gấp gấp trên ờ, pizza trên trên bánh trên đường dạ trên uh, trên chiên rồi gấp trên pizza rồi ờ, về cái gì spaghetti mì ý rồi à. taco taco bell taco à, đồ mẻ đồ mỹ đồ ý sốt sốt là muối cá này ngon xoài xoài là gì? filet filet filet ôi ôi sủi ôi sủi ôi sủi ôi đưa bắt đưa thiệt luôn á xong cái này lò nướng lò nướng mini lò nướng để đem đi à, đem ra đường đem ra đi cắm trại rồi đây là gà gà gà đùi gà ngon đó, bảy đồng 77 năm đô đùi gà là 5 đô 35 5 đồng 35 Bây giờ nó nó nhột nó ngứa ngứa cái mắt quá ngứa cái cái mặt em áo ừ. đó, thịt quá trời thẳng nước uống nước, nước ép nước ờ, tăng tăng lực mà không có tăng lực tăng lực không có ga tăng lực có hai loại và có ga loại thì rồi Thank you tông nó sủi sủi này nữa bạn ăn tôi quay đồ ăn cho cho cho mọi người coi bánh rít nè à. bánh rít làm kiểu mới kiểu bánh à, bánh mặn bánh bánh giống như <coughs> kem mà đã không kem uh, Oreo làm từ uh, cái bánh Oreo đó, ở đây cũng có nè ngon cái bánh kẹp uh, đen đen đó. kẹp bánh kẹp bơ kẹp kẹp kẹp kem đen đen đó, cái này kẹp ống kem uh, taxi cola cherry cola ừ. sữa đây nó ổn tí là kem bên bên kia kem còn bên này là bánh gà chiên đóng hộp đồ ăn đóng hộp đông lạnh mấy đồ ăn của Mỹ của Mexico của Ý được xào lấy cơm đủ thứ ngon không ghiền luôn <laughs> ăn ăn biết mập luôn ăn mấy cái đồ, đồ ăn cũng bể cũng mỹ riết mập luôn ở bên này cũng đồ ăn nữa mỹ thì có nghề ăn không đó, đó pizza bốn chi bốn loại chi đó bị xà pepperoni bị trà bị trà đó bị trà pepperoni đó cái này là bánh mì mà làm kiểu bi trà làm kẹp cái kiểu bi trà quá trời quá trời quá trời chờ ăn rồi cái này là con dog bây giờ nó ngứa ngứa quá mắt quá khó chịu mà đang uống nước cầm hai tay đang uống nước cầm hai tay không có có gãy rồi không có đó cái này là nugget gọi là nugget là xích ngọt ăn lực nó ngọt gì đó à trời gì đây hold on ngon